hương bình dân của gia đình nhà mình mọi người cùng vào bếp với nhung nha ở đây là cá thu đã làm sạch và mình sẽ bỏ bóc ra và mình chiên đó mình chiên giòn rồi mình bỏ ra nhá cá thu này là người ta làm sạch sẵn rồi rồi mình chỉ việc bỏ ra mình chiên thôi mọi người và để được ăn cơm cháy giòn cùng cụm nên hôm nay em sẽ quyết định nấu cơm bằng nồi thủ đất mọi người ạ. Em chuẩn ba loại gạo, gạo trắng, gạo xanh nguyên cám và gạo đen Ngâm 15 phút cho hạt gạo đó mềm và em cho nước vào chừng một đốc ngón tay Sau đó em cho lên bếp, lấu nhỏ lửa khi gươm cạn nước thêm bật nửa nhỏ riu riu để cho cái nồi cơm nó tạo hình cháy giòn cũng khủng nhất nhé và bây giờ em sẽ đi chuẩn bị làm cái món kim chi sốt cá hồi lấy kim chi em phải thái nhỏ nha mọi người sau đó em sẽ cho lên bếp và đổ một chút dầu vừng vào và cho kim chi vào đảo đều và bây giờ em sẽ cho hai hộp thịt cá hồi đóng hộp à, cá hồi thì đã người ta đã xào và tập gia vị được chua cay rồi nhé mọi người sau đó nhung sẽ cho nước và cho hành tây hành baro vào để cho nó ngọt nước nha mọi người và mình cho đậu vào nữa xong đó mình nấu nhỏ lửa một chút để cho kim chi đậu và hành tây ngấm gia vị để cho nó mềm nó ngọt là chúng ta bỏ ra thưởng thức nha mọi người bây giờ nhung sẽ đi làm cái món cải bó xôi hay còn gọi là rau chân vịt mọi người nhung sẽ cho nước vào và trần rau nhé vớt ra và mình trộn gia vị cho một chút cho một lửa dầu vừng một chút uh, à, vừng và ít bột nêm muối sau đó mình trộn đều xong rồi Hello, xin chào tất cả mọi người đang xem kênh vlog Nhung Nguyễn cuộc sống Hàn Quốc của gia đình nhà Nhung nha Hôm nay Nhung đã vào bếp mình làm cái món cơm cháy à, và cơm tím Hàn Quốc mọi người Xin mời cả nhà nha Nấu cơm bằng thố đất Rất là nóng luôn mọi người và cùng với canh cá hồi siêu cay mọi người ạ ừ, ngon lắm xin mời cả nhà nha mình ăn này à. Ừ. cơm dẻo hôm nay mình nấu cái cái cơm này là có cháy mọi người bình thường chúng ta nấu được cơm điện là sẽ không có cháy đúng không ạ muốn ăn cơm cháy này là nấu bằng cái nồi thố đất này wow wow mọi người nhìn miếng cháy vậy chắc ăn còn cái gạo này mình nấu bằng gạo gạo đen nhá cơm ra thì mình nó cháy cái canh kim chi cá hồi này nóng lắm rồi nóng toát cả mồ hôi này à, vừa cay vừa nóng ngon lắm nhưng ăn xong cơm rồi mọi người ơi à, hôm nay chia sẻ với mọi người là bữa cơm Hàn Quốc chỉ đơn giản như vậy thôi ạ à. mình sẽ tạm dừng cái video clip ở đây cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh của gia đình nhà mình mọi người hãy nhớ bấm đăng ký kênh cài đặt chuông thông báo để theo dõi những video clip sau nha bye bye hẹn gặp lại mọi người